Postcard là một kênh marketing rất cần thiết hiện nay và kênh Spotcard ra đời vào năm 2003 từ Spotcard này được ghép lại bởi hai từ đó chính là iPod và một cái từ đó là Broadcast và Spotcard là một cái kênh mà rất phổ biến ở bên bên Mỹ và tỷ lệ nghe podcast là chiếm đến 24 đến 26% hàng tháng tức là người dân họ đi ra ngoài đường họ lên xe ô tô rồi hoặc họ đi làm họ có thể họ cắm tai nghe để họ gì họ nghe những cái file âm thanh file podcast và podcast cũng là một cái kênh à, marketing rất tốt cho những blogger này cho những uh, người làm chương trình này hoặc là những người muốn à, phát triển mối thương hiệu của mình tốt hơn và podcast rất cần thiết cho chúng ta hiện nay thì ở trong chủ đề video này thì tôi hướng dẫn anh chị là tạo những kênh podcast và chúng ta up những cái file nội dung uh, bằng giọng nói của mình lên như thế nào và bây giờ chúng ta hãy khám phá cái kênh Spotcap